Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ tiến truy cập vào bất kỳ trình duyệt nào có trên máy tính của bạn nha. Dụ uh, ờ, chỉ duyệt uh, Google Chrome này, rồi uh, Cốc Cốc hay uh, Firefox chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào trình duyệt Google Chrome. Thì uh, trên đây tìm kiếm ý, bạn sẽ nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suite go suite ten ten nha. Mình xin đọc lại này là hoàng giang xe.com gạch chéo go gạch chéo tt. Thì link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này. Khi bạn đăng ký mua tên miền qua link này thì bạn sẽ nhận được những ưu đãi mới nhất cũng như giảm giá lớn nhất và những cập nhật nhanh nhất từ phía Tenten ha. Và ngoài ra bạn còn sử dụng ờ, được mã giảm giá lên tới 100 nghìn thì nát nữa mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta sử dụng mã giảm giá đó nha. Bây giờ thì bạn sẽ nhấn enter để truy cập vào này. Thế này sẽ ra trang đăng ký mua tên miền của Tente. Ở ô ờ, kiểm tra tên miền tại đây thì bạn sẽ tiến hành à, nhập tên miền bạn muốn mua nha. dụ mình muốn mua tên miền Hoàng Giang WordPress chẳng hạn, mình sẽ nhập vào. Sau đó nhấn à, kiểm tra này. Rồi thì tiếp theo sẽ là một giao diện như này. Ở đây thì bạn sẽ giúp mình bỏ đi những dịch vụ mà Tenten đã mặc định chọn cho mình nha. Và ngoài ra trẻ thêm ý, là khi bạn mua tên miền ý, thì bạn lên mua tên miền.com hoặc .net nha. Đây là hai tên miền phổ biến nhất trên thế giới và mã giảm giá mình chia sẻ cho bạn ấy là áp dụng cho hai tên miền là tên miền.com và .net. Lên ở đây là ten ten chọn cho mình là tên miền.vn thì mình sẽ bỏ dấu tích đi này. Và ngoài ra ở đây ten ten cũng mặc định chọn cho mình tên miền.shop nhưng mình không sử dụng tên miền này thì mình sẽ nhấn vào dấu x này để bỏ đi. Và kém nữa dịch vụ mua kèm tên miền này là dịch vụ à, DNS SEC mình cũng không sử dụng thì mình cũng sẽ bỏ đi ha. Rồi thì hiện tại đây là mình mua mỗi tên miền hoàng giang wordpress.com có giá gốc là 598.000 và giá khuyến mại là 497.000 cũng như là cộng thêm 10% thuế VAT tức là thuế giá trị gia tăng đấy nghĩa là chúng ta tiết kiệm được 101.000 và tổng số tiền chúng ta cần thanh toán là 546.000 nha Bước theo thì bạn sẽ nhấn vào tiến hành đăng ký cho mình này Ok sau đó thì bạn sẽ tiến hành chọn thời gian đăng ký nha thì mặc định ở trên Enten sẽ chọn thời hạn đăng ký cho chúng ta là 2 năm và mình khuyên chân thành khuyến khích các bạn là cũng nên chọn ít nhất là đăng ký là 2 năm hoặc là 3 năm thì càng tốt nha Ok ở đây thì mình sẽ chọn 2 năm này và ở đây hiện tại Tenten đang à, chọn cho mình thêm là dịch vụ bảo mật tên miền mình không dùng đến thì mình sẽ tắt đi này Ok kế tiếp bạn quan sát này là số tiền hiện chúng ta phải thanh toán là 546.700 đồng nha Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta nhập mã giảm giá thì bạn quan sát góc bên phải này ở đây có mục mã giảm giá thì bạn sẽ nhập uh, mã giảm giá cho mình là comnet 98 này kế tiếp nhấn vào áp dụng nhá để chúng ta có thể uh, giảm được uh, à, 100 nghìn và bạn quan sát này là bây giờ số tiền chúng ta cần thanh toán chỉ là 436.700 đồng luôn nha vừa nãy chúng ta cần thanh toán là 546.700 đồng tức là chúng ta tiết kiệm lên tới là 110.000 luôn ha Ok bước kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào tiếp tục này thì ở đây sẽ lên một thông báo là vui lòng đăng nhập thì bạn nào mà có tài khoản rồi thì bạn sẽ tiến hành đăng nhập còn bạn nào chưa tài khoản thì bạn sẽ tiến hành đăng ký cho mình nha mình sẽ nhấn vào xác nhận này ok ví dụ đây mình sẽ đăng ký mới cho những bạn chưa có tài khoản này bạn sẽ nhấn vào đăng ký cho mình ha ok thì ở đây bạn sẽ tiến hành nhập tên đăng nhập này nhớ viết liền không dấu này ví dụ tên đăng nhập của mình ở đây là hoàng xe chẳng hạn này sau đó bạn tiến hành tạo một cầu đăng nhập nha rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ đăng nhập họ tên đầy đủ của bạn dụ họ tên của mình là hoàng văn giang này chẳng hạn này sau đó thì bạn sẽ đăng chọn giới tính là nam hoặc nữ rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ là nhập ngày tháng năm sinh của bạn. Đó. Rồi ở mục ờ, số chứng minh nhân dân thì bạn sẽ là nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn ha. Ở mục ờ, quốc gia thì bạn sẽ tiến chọn Việt Nam cho mình. Bước kế tiếp ở mục ờ, tỉnh thành thì bạn à, sẽ tiến hành chọn tỉnh thành phố hiện tại bạn đang sinh sống. dụ mình đang ở Hà Nội thì mình sẽ chọn Hà Nội này. Rồi sau đó mục địa chỉ thì bạn sẽ đăng nhập địa chỉ hiện tại của bạn. dụ mình ở Chùa Láng này. Đống Đa. Đó. Rồi kế tiếp vào mục à, điện thoại cũng như là email thì bạn sẽ đăng nhập số điện thoại cũng như là địa chỉ email của bạn vào. Và nhớ tích chọn vào tôi không phải là người máy để xác nhận rằng mình là người thật. Và cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một tài khoản Tenten. Ok, ở đây thì mình có tài khoản rồi thì mình sẽ nhấn vào đăng nhập này. Bước tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào nút tiếp tục này cho mình nha. Thì ở bước này bạn sẽ tiến hành chọn phương thức thanh toán này thì ở đây sẽ có rất nhiều các phương thức thanh toán nha nào là bạn có thể quét mã QR của ví điện tử VNPay này, rồi à, thanh toán qua ví điện tử Momo kế tiếp là quét mã QR của ví điện tử Zalo Pay hay là quét mã QR code của ví à, Shopee Pay rồi à, ví Viettel Money này cũng như là chuyển khoản qua PayPal và thẻ tín dụng kế tiếp là chuyển khoản ngân hàng và cuối cùng là chúng ta có thể đến trực tiếp văn phòng của Tenten để chuyển tiền nha dù đây mình chọn là chuyển khoản ngân hàng này thì đây sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 7 ngân hàng chúng ta có thể chuyển tiền được nhá và tất cả 7 ngân hàng này đều của chủ tài khoản là công ty cổ phần à, GMO Zcom Run System này thì bạn lưu ý nhá là chuyển tiền chính xác đến à, một trong các số tài khoản ở đây của chủ tài khoản này và của một trong 7 ngân hàng này nhá Ok bước kế tiếp bạn kéo xuống này là chọn là không xuất hóa đơn cho mình này kế tiếp à, chọn xác nhận ha rồi sau đó nhấn vào nút tiếp tục này này Ok thì đây sẽ có một số thông tin này thì bạn có thể đọc nhá. Sau đọc xong rồi thì bạn nhấn vào dấu X này để đóng này. Và tiếp theo thì Alex sẽ gửi cho chúng ta một thông báo này. Tuyệt vời quý khách đã đặt hàng thành công. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Ten Ten nha. Thì đây sẽ có thông tin đơn hàng này, cũng như là thông tin tài khoản của bạn và số tiền bạn cần thanh toán này là 436.700 đồng. Ngoài ra Ten Ten cũng gửi cho chúng ta một email vào tài khoản email vừa lại chúng ta nhập khi chúng ta đăng ký tài khoản, cũng như là đăng ký mua tiền miền ha. Ok thì bây giờ mình sẽ đang truy cập vào email của mình. Đây thì bạn quan sát này là email có tiêu đề là xác nhận đơn hàng đăng ký dịch vụ tại Tenden này. Thì nếu bạn nào mà chưa nhận được email từ Tenden ấy thì bạn có thể kiểm tra trong mục uh, spam nha, tức là mục thư rác này này. Ok bây giờ thì mình sẽ nhấn mở email này lên nha. Đó thì ở đây sẽ có thông tin đơn hàng của bạn này. Là tên miền gì này, cũng như là thời gian đăng ký tên miền, rồi uh, số tiền bạn cần thanh toán. Kế tiếp là thông tin khách hàng nha. Sau đó là hình thức thanh toán này là chuyển khoản qua ngân hàng sẽ có tất cả các số tài khoản ngân hàng mà bạn có thể chuyển tiền đến rồi à, kế tiếp nữa là thông báo này cũng như là lưu ý ha Ok thì như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ cô hiểu hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng ký mua tiền miền giá rẻ ở trên Enten với mã khuyến mãi lên tới 100 à, nghìn thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình à, đăng ký mua tiền miền tại Enten ấy thì nhớ để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video Hóa Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Và trong video tiếp theo thì Hoàng Xe sẽ chia sẻ cũng hướng dẫn cho bạn cách chúng ta mua hosting ở đâu giá rẻ tốt nhất cũng như là cách à, trỏ tên miền về hosting như thế nào. Hãy cùng đón chờ những video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.